Chất lượng âm thanh tuyệt hảo Hình ảnh cực nét Kết nối tối đa các ứng dụng văn phòng Nokia 6233 làm việc hiệu quả, thư giãn tối đa